Nhận định soi kèo và dự đoán tỷ số bóng đá trận Indonesia gặp Campuchia diễn ra vào 16 h 30 ngày 23 tháng 12 trong khuôn khổ bảng A AFF Cup 2022. Campuchia đã gây ra bất ngờ lớn khi đánh bại được Philippines và vào chiều ngày 23 tháng 12 tới đây, các học trò của huấn luyện viên Honda đang được kỳ vọng là sẽ tạo nên một cơn địa chấn nữa khi đến làm khách trên sân của Indonesia. AFF Cup 2022 đã chứng kiến bất ngờ đầu tiên khi mà Campuchia đánh bại đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều là Philippines. Các học trò có huấn luyện viên Honda đã chơi đầy tự tin và chỉ sau 20 phút đầu hiệp 1, họ đã dẫn đối thủ đến 2-0. Đây là trận đấu mà Campuchia chơi bóng khá đĩnh đặc. Trong đó thì Buôn Hình đã rực sáng với cú đúp trong chiến thắng Trung cuộc 3-2 trước Philippines. Campuchia đem đến AFF Cup 2022 với một đội hình trẻ trung và thể hiện được sự gắn kết lớn. Chiến thắng ngày ra quân đã mở ra cơ hội lớn cho Campuchia trong việc có thể cạnh tranh tấm vé vào bán kết. Tuy nhiên thì nhìn vào ba thất bại tại vòng bảng năm ngoái thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ được trình độ thực tế của thầy trò huấn luyện viên Honda. Không phủ nhận chiến lược gia người Nhật đã giúp Campuchia thoát khỏi cảnh lót đường. Dẫu vậy, từng đó là chưa đủ. Một điểm yếu cố hữu ở hàng thủ cũng như là kinh nghiệm hạn chế phần nào đã được bộc lộ. Trước thêm giải đấu năm nay, họ còn để thua 4 trên 5 trận. Đáng chú ý là tỷ số 0-4 trước Malaysia và 0-3 trước Hồng Kông ngay ở sân nhà. Đối đầu với Indonesia có đẳng cấp hơn hẳn, khả năng hạn chế bàn thua vẫn là một dấu hỏi rất lớn và chắc chắn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng đối với đội bóng xứ chùa tháp. Vì vậy mà việc Campuchia có thể giành được chiến thắng trước Indonesia là không cao. Tuy nhiên, họ sẽ gây ra ít nhiều sóng gió cho thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong. Trong khi đó, đối thủ của Campuchia là Indonesia là một đội duy nhất tại bảng A chưa đá lượt đầu và lúc này họ vô tình có lợi thế trong việc đua tranh tấm vé vào bán kết. Philippines đã thua Campuchia ở trận này và chỉ cần thắng được Campuchia thì lúc đó đội bóng xứ vạn đảo nắm quyền chủ động cùng với lợi thế lớn để đua tranh vị trí nhất nhì bảng A. Ở mùa giải trước đó, chính đội bóng xứ vạn đảo đã cùng Thái Lan cạnh tranh cho ngôi vị đương kim vô địch. Tuy nhận thất bại, nhưng những gì mà Indonesia đã giành được là rất đáng khen ngợi. Trong lịch sử AFF Cup, Indonesia được xem là vua về nhì và chưa từng vô địch giải đấu lớn nhất Đông Nam Á. Thế nên lần này, Indonesia đến với AFF Cup 2022 với một quyết tâm rất lớn là xóa rớp vua về nhì. Họ quyết định tân trang đội hình bằng việc gọi nhiều cầu thủ nhập tịch. Huấn luyện viên Shin Tae-yong trao cơ hội cho ba cầu thủ nhập tịch, bao gồm Mark Klopp và hai tân binh là Sandy Watts và Jody Ahmad. Trong đó thì cầu thủ được định giá cao nhất AFF Cup 2022 là Jordi Amat với giá là 1 triệu đô. Trung vệ nhập tịch của Indonesia đã từng chơi bóng ở Ngoại hạng Anh trong màu áo của Swansea Kit và La Liga khi còn khoác áo của Rayo Vallecano. Cho dù đã chạm mốc 30 tuổi và không còn thi đấu đỉnh cao ở châu Âu, Jordi Amat vẫn là một tên tuổi lớn so với các đồng nghiệp ở Đông Nam Á. Với đội hình vừa giành chức Á quân cách đây đúng một năm, Garuda chắc chắn là một cái tên đáng gờm ở bảng B. Đoàn quân của Shin Yong đã từng giành 3 chiến thắng tại vòng bảng. 5-1 trước Lào, 4-1 trước Malaysia và 4-2 trước chính Campuchia. Vẫn còn đó nỗi lo ở hàng thủ, nhưng lối chơi tấn công của Indonesia là cực kỳ ấn tượng. Theo thống kê trung bình mỗi trận ghi 2,5 bàn cho thấy được sức mạnh ở hàng công. Tính cống hiến trong lối chơi luôn mang đến những bữa tiệc bóng đá. Có 6 trên 8 trận xuất hiện 3 bàn thắng trở lên. Với sự bổ sung các nhân tố nhập tịch, huấn luyện viên Shin Tae-jong kỳ vọng rằng tuyển Indonesia với dàn cầu thủ trẻ sẽ được tăng cường sức mạnh và ổn định hơn so với lực lượng của kỳ AFF Cup trước. Klopp là người Hà Lan đã thể hiện được trình độ khi cùng với U23 Indonesia giành huy chương đồng SEA Games 31. Trong khi đó thì Was là người Bỉ, Ahmad là người Tây Ban Nha. Bộ khung chính của tuyển Indonesia chuẩn bị cho AFF Cup 2022 vẫn dựa trên lứa U23 triển vọng mà ông Shin phát hiện và rèn luyện trong suốt 3 năm qua. Dưới bàn tay của ông Shin Tae-yong, các cầu thủ Indonesia đã có những thay đổi đáng kể về lối chơi phối hợp và đua tốc độ. Với chất lượng đội hình đẳng cấp đều vượt trội, chiến thắng thậm chí là rất đậm đà là hoàn toàn nằm trong tầm tay của Indonesia. Nhưng trận bảo màn bao giờ cũng khó và nếu Indonesia không tận dụng được lợi thế sân nhà thì lúc đó họ sẽ tự bắt vào chân mình trong việc cạnh tranh tấm vé vào bán kết. Về phong độ và lịch sử đối đầu Phong độ của Campuchia Thành tích cho đến thời điểm hiện tại ở đấu trường AFF Cup của đội tuyển Campuchia là khá khiêm tốn khi đội tuyển này mới chỉ có 9 lần tham dự và họ chưa một lần vượt qua được vòng bảng. Trong năm 2022 thì tuyển Campuchia cũng đã có cho mình được sự chuẩn bị bằng những kết quả giao hữu nhưng không như đối thủ của mình. Đoàn quân do huấn luyện viên Honda dẫn dắt chỉ có được đúng một chiến thắng trước Đông Timor mà thôi. Một chiến thắng nhưng đổi lại là việc nhận về đến 4 thất bại cùng với một kết quả hòa. Hẳn nhiên là thành tích đó không thể khiến cho Campuchia tự tin trong chuyến đi phía trước. Về phong độ của Indonesia Indonesia đang giữ kỷ lục là đội tuyển về nhì nhiều nhất trong lịch sử AFF Cup khi đã có 6 lần về nhì trong số 14 lần tham dự giải đấu này. Bởi lẽ thế cho nên là người hâm mộ của đội tuyển xứ vạn đảo vẫn luôn ngóng chờ về việc có thể lần đầu tiên lên ngôi và phía trước là giải đấu mà họ đặt rất nhiều kỳ vọng. Chính sách nhập tịch của Indonesia cũng phần nào phát huy tác dụng khi trong năm nay thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong đã trải qua chín trận giao hữu nhưng chỉ để thua có một trận mà thôi. Trong quá khứ thì Indonesia và Campuchia có tổng cộng là 3 lần chạm trán nhau kể từ năm 2014 tới nay. Ưu thế đang thuộc về đội bóng xứ vạn đảo với 3 trận toàn thắng. Tại AFF Cup 2020, hai đội cũng nằm chung bảng đấu và đoàn quân huấn luyện viên Shin Tae-yong khi đó đã giành chiến thắng với tỷ số là 4-2. Về đội hình dự kiến của hai đội tuyển Indonesia. Các cầu thủ dự kiến Nadel Aga Winata, Asawi Mangkolam, Jordi Ahmad, Ricky Ritho, Pratama Ahan, Mark Locke, Siarian Abimanyu, Sandy Watt, Rekmat Irianto, Eliza Spasojevic, Muhammad Radley, đội tuyển Campuchia, các cầu thủ dự kiến Keo Soksila, Seout Bahrain, Choun Chanchat, Teo Sambat, Dowi Vizan, Lim Pisot, On Chapolin, Ryung Bunhoing, So Suhana, Siang Chanthia và Yo Muslim. Những thông kê đáng chú ý của hai đội Indonesia đã thắng 3 trên 4 trận ra sân trở lại đây Campuchia đã thua tới 5 trên 7 trận mới nhất. Có 5 trên 7 trận vừa qua của Indonesia và 3 trên 5 trận mới đây của Campuchia đã khép lại với tổng số bàn thắng là lẻ. Trong vòng 20 năm qua, đội bóng xứ vạn đảo giành chiến thắng ở 5 trận trước Campuchia, ghi được 17 bàn và chỉ để thủng lưới duy nhất là một bàn trước đối thủ. Indonesia để thua 2 trận và có 3 chiến thắng trong 5 trận đấu diễn ra từ tháng 6 trở lại đây. 5 trận gần nhất của đoàn quân huấn luyện viên Shin Tae-yong ghi được 9 bàn và để thủng lưới 8 bàn. Ngoài hai chiến thắng trước đội bóng rất yếu là Guam, Campuchia đã chỉ thua 3 trận trước các đối thủ mạnh hơn. Trong 5 trận gần nhất, Campuchia ghi được 5 bàn và để thủng lưới đến 18 bàn. Soi kèo châu Á Tuy rằng Indonesia chưa thi đấu tại bảng A, nhưng sức mạnh của đội bóng này là không thể bàn cãi. Còn Campuchia đã có một chiến thắng đầy thuyết phục trước Philippines trong một trận đấu rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính. Đội bóng xứ Chùa Tháp đã cho thấy được khả năng phối hợp ổn định và khả năng tấn công biên đáng gờm. Coi đó cũng thấy được sự tiến bộ rõ rệt của Campuchia ở mùa giải năm nay. Do vậy thì trước một đội bóng có đẳng cấp cao như là Indonesia, việc Campuchia có thể giành được chiến thắng với chất lượng đội hình hiện tại là không cao. Tuy nhiên thì họ cũng có thể sẽ gây ra ít nhiều khó dễ cho Indonesia. Trong gần 9 năm trở lại đây, Indonesia cũng chưa bao giờ chiến thắng trước Campuchia với khoảng cách trên hai bàn. Do đó hiện tại, Indonesia đang là phương án lựa chọn an toàn lúc này. Các chuyên gia khuyên chọn Indonesia. Với tỷ lệ kèo châu Âu, xét ở 5 lần đối đầu diễn ra gần đây, thì phần thắng đều nghiêng về các cầu thủ Indonesia khi đã có được 5 chiến thắng. Ở lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai đội là tại mùa giải AFF Suzuki Cup 2021 trước với tỷ số là 4-2. Nhà cái châu Âu ấn định tỷ lệ kèo cho trận đấu này lần lượt là 1.2, 10.01 và 6.59. Chọn kết quả Indonesia thắng. Soi kèo tài xỉu Indonesia luôn là một trong những đội bóng có khả năng tấn công đáng gờm nhất ở khu vực Đông Nam Á. Minh chứng đó là 12 bàn thắng trong 3 lần ra sân gần nhất của đội bóng này, tương ứng với 4 bàn trên một trận. Ở phía còn lại thì Campuchia cũng đang sở hữu lối chơi tấn công đầy máu lửa. Do đó mà các bet thủ cũng có thể mong chờ vào một trận cầu bùng nổ ở vòng đấu này. Theo những chỉ số thống kê, hàng công của Indonesia ghi được không bàn thắng và để cho đối phương chọc thủng lưới không bàn. Mặt khác, các con số thống kê cho thấy hàng công của Campuchia ghi 3 bàn và để thủng lưới 2 lần. Về kèo tài xỉu trận đấu này do nhà cái ấn định là 3.25 nên chọn xỉu. Soi kèo hiệp 1 Thi đấu xa nhà chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với đội bóng xứ chùa tháp. Trong quá khứ, Campuchia thường xuyên bị đánh phủ đầu từ rất sớm ở trên mặt cỏ lạ. Chưa kể đến việc là họ sẽ phải tới làm khách của đội bóng được đánh giá là mạnh nhất nhì ở giải thời hiện tại. Cho dù sẽ chơi đầy nỗ lực, nhưng việc Campuchia phải nhận về một bàn thua trước là điều khó tránh khỏi. Soi kèo tỷ số Dựa vào thông số bàn thắng hai đội, trung bình số bàn thắng trong một trận của Indonesia là 0 và